Nga ơi, tóc mình lại rối bù rồi Sao không nói trước lại cả nhà Nga Anh Nam, đây là Chi Chào em Ủa, em mới chạy xe tới hả? Ờ, thôi mình uống cà phê đi Bạn ngại ngùng vì mái tóc rối Dầu gội sinh siêu suôn thẳng mới Với công nghệ đột phá siêu tách Giúp cho tóc thẳng nếp và suôn mượt tự nhiên Xin lỗi, anh đến muộn Ủa, anh mới chạy xe tới hả? Dầu gội sinh siêu xuống thẳng mới cho suối tóc xuống thẳng tự nhiên